Música Cấm không chỉ được biết đến như nóc nhà của cả đồng bằng sông Cửu Long với độ cao 705 m, mà đây còn là khối núi chứa nhiều bí ẩn nhất trong dãy Thất Sơn. Cách thành phố Châu Đốc 37 km theo quốc lộ 91 đến thị trấn Nhà Bàng, rẽ trái theo tỉnh lộ 948 đến xã An Hảo, từ rất xa đã thấy núi Cấm. Có nhiều giả thuyết lý giải tên gọi núi Cấm, nhưng theo giáo sư Nguyễn Văn Hầu, giả thuyết đáng tin cậy hơn cả là ông Đoàn Minh Nguyên, tức Phật thầy Tây An, đã cấm các tín đồ của mình lên đó cất nhà lập am bởi sợ sẽ ô uế trốn núi rừng linh thiêng. Có ba cách chinh phục núi cấm. Cách thứ nhất, đi xe ôm bạn phải ôm thật chặt người lái và nín thở vì thót tim khi qua mỗi vực thẳm sâu hun hút, phía trên là vách núi sừng sững. Cách thứ hai, đi cáp treo, chỉ mất 15 phút để lên đỉnh, đi cáp treo mang đến cảm giác bay bổng lãng mạn khi được ngắm nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ. Cách thứ ba, đi bộ. Có hai con đường đi bộ, tất cả đều không quá dốc và rợp bóng mát. Đường bậc thang với nhiều hàng quán và dễ đi, đường mòn đất, đá mấp mô dưới tán rừng, có thể dừng chân tắm suối Thanh Long vào mùa mưa. Về địa lý, núi Cấm là khối núi sót hình khối được hình thành do magma xâm nhập, chủ yếu là granite tuổi Creta cách nay khoảng 100 triệu năm. Trong đá có nhiều khe nứt, chia cắt khối granite thành nhiều khối nhỏ hơn quá trình phong hóa vật lý do nhiệt đã bóc vỏ củ hành các khối đá sắc cạnh ban đầu và biến chúng dần dần trở thành các khối cầu. Các khối đá tròn cạnh này chồng chất lên nhau tạo các hang động độc đáo trong lòng núi cấm. Núi cấm không chỉ sở hữu cảnh quan hùng vĩ thực vật xanh tươi, khí hậu mát mẻ mà du khách đến với núi Cấm còn được tham quan các công trình kiến trúc đặc sắc như Chùa Vạn Linh ở độ cao 535m với bảo các quan âm gồm 9 tầng, cao 35m soi bóng bên hồ Thủy Liêm. Tượng Phật Di Lặc cao 33,6m là tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên núi ở châu Á. Điện Bồ Hong, nơi có tượng thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, tọa lạc tại Vồ Bồ Hong cao 705m là đỉnh cao nhất của núi Cấm. Nhiều khách hành hương đến đây dâng cúng vật phẩm, lễ bái, thậm chí dâng lễ vật và leo núi vào lúc nửa đêm. Hãy cùng Exotic Việt Nam đến với núi Cấm, khám phá góc trời tươi đẹp này của đất nước Việt Nam hay bắt chuyện với người dân bản địa để tìm hiểu về cuộc sống ẩn dật của các vị đạo sĩ trên đỉnh Non Tiêng. một thiên cấm sơn huyền bí đang chờ đón quý vị.